thì liệu rằng trong cái trận đấu này đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và giành được uh, vé đi tiếp ở trong cái cúp C1 này thì mời anh em đến với video nhận định ngày hôm nay của Dũng thì trước khi mà bước vào cái video nhận định thì anh em đang xem video yêu quý Dũng hay lại lại cho Dũng một lượt like và một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em thì sau đây anh em cùng mình điểm sơ qua một chút về uh, kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu ngày hôm nay anh em có thể thấy là kèo giữa Man City Đối đầu với Bayern Munich thì được nhà cái niêm yết ở mức uh, kèo đồng khi mà bỏ 1 vào Man City sẽ ăn được 0.82 cùng với đó là bỏ 1 vào à, Bayern Munich sẽ ăn được uh, à, 1.08 và kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 3 hòa khi mà bỏ vào tài thì sẽ ăn được 0.91 bỏ 1 vào xỉu thì sẽ ăn được 0.97 cùng với đó anh em thấy là trước khi mà trận đấu được diễn ra thì nhà cái đưa ra một số kèo sớm như là kèo tỷ số kèo uh, chấp rồi tỷ số tài xỉu tổng số bàn thắng bàn thắng đầu cuối bàn thắng lẻ chắn rồi cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn à, thắng và giữ sạch lưới Th đội thắng và ngược dòng thắng uh, áp đảo và tỷ số cách biệt thì cùng với đó thì sẽ có một số kèo như là kèo góc kèo thẻ và kèo xiên thì những cái kèo đó trước khi uh, trận đấu gần gần cái giờ mà trận đấu được diễn ra thì nhà cái sẽ đưa ra những cái kèo đó cho anh em có thể tham khảo và chơi còn hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò thì anh em có thể thấy qua thầu qua cò sẽ không thể chơi được những cái kèo nhưng mà mình vừa mới nói cùng với đó anh em chơi qua thầu qua cò là sẽ mất tiền like tiền phí chứ không phải là chơi bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu bởi vì bọn nó sẽ cắt like cắt tiền phí của anh em còn khi em chơi qua trang á, thì anh em đặt bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu chứ không mất một đồng cắt nào hết cả vậy nên mình khuyến khích anh em hãy chơi qua một trang chơi uy tín thì à, anh em nào mà muốn có một cái trang chơi thì có thể liên hệ cho mình qua số Zalo đang hiện ở trên màn hình cùng với là tele a còng dũng xoay kèo còn đến với trận đấu ngày hôm nay anh em có thể thấy thì phong độ hiện tại của Man City thì khỏi phải bàn rồi phong độ hiện tại của Man City hiện tại là đang có 13 trận chiến thắng bất bại trên mọi đấu trường khi mà hàng công của Man City thực sự rất là tỏa sáng và thăng hoa ở trong cái mùa giải gần đây cùng với đó là cái việc mà tỏa sáng của tiền đạo Erling Haaland thì anh em có thể thấy rồi Đi kèm với tiền đạo Erling Haaland thì sẽ gồm có à, Kevin De Bruyne cùng với là Jack Grealish. Còn về phần sân với đội uh, chủ nhà Bayern Munich thì anh em có thể thấy là phong độ hiện tại của Bayern Munich chỉ được đánh giá ở 42% khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì họ để thua tới 3 trận, một trận hòa và hai trận thắng. Thì cái trận uh, góp mặt trong ba trận thua này thì anh em có thể kể đến là trận thua Man City ở lượt đi tứ kết ở lượt trận ngày 12 tháng 4 vừa rồi Cùng với đó là có một trận hòa gần đây khi mà thi đấu với Hoffenheim với tỷ số hòa là một đều. Thì đến với phần à, đội hình dự kiến mà hai đội bóng sẽ sử dụng cho trận đấu này Anh em có thể thấy thì mình đang có một cái sơ đồ dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng Đó là về phần sân Man City sẽ sử dự, dự kiến sử dụng đội hình 3421 à, Cùng với đó là đội hình à, của Bayern Munich sẽ là 4231 Khi mà à, hàng công đá cao nhất của Bayern Munich sẽ gồm có Gnabry, cùng với là ba tiền vệ đó là Sonet, uh, Musila cùng với là Coman. Còn hàng công cao nhất của Man City dự kiến sẽ là Erling Haaland cùng với đó là hai tiền vệ là Gundogan cùng với uh, Kevin De Bruyne. Đến với phần mà vắng mặt không thể tham gia trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là Phil Foden sẽ dự kiến là sẽ không thể tham gia được do chấn thương. Còn về phần sân Bayern Munich sẽ có hai cầu thủ dự kiến là uh, bị chấn thương và không thể tham gia được đó là Duel cùng với là Hernandez và có một cầu thủ đang nghi ngờ đó là Choupo-Moting thì anh em cùng mình điểm sơ qua về cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy thì Man City trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này gần như là bất bại chỉ để uh, à, Quitter Ballet uh, à, bám đuổi với tỷ số là 1-0 khi mà ở trong trận đấu ngày 12 tháng 3 Man City chỉ thắng được uh, tỷ số là 1-0 với Crystal Palace cùng với đó anh em có thể thấy ở đây trong uh, khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này đều ghi từ 3 bàn thắng trở lên cũng còn về phần sân phía đội chủ nhà Bayern Munich thì đội bóng này thi đấu hiện tại thì cũng được coi như là ổn định mà thôi khi mà đội bóng này có tới 3 trận thua một trận hòa và 5 trận thắng cái trận hòa gần đây nhất là trận hòa 1-1 trước uh, à, Hoffenheim ở lượt trận ngày 15 tháng 4 thì anh em có thể thấy ở đây là uh, ờ, Bayern đã đưa ra mức chấp tới 2.25 nhưng mà đã để thua kèo châu Á khi mà để tỷ số về là hòa 1-1 cùng với đó ở trong trận đấu này đội chủ nhà cầm bóng lên tới 60% và có tới 22 lần sút nhưng mà chỉ ghi được có một bàn thắng mà thôi chứng tỏ Hoffenheim là một đội phòng thủ khá là tốt và một thủ môn khá là xuất sắc khi mà đội bóng này chỉ có 34% kiểm soát bóng cùng với đó là có 4 lần sút nhưng mà đã có được một bàn thắng vào lưới của Bayern Munich. Còn cái lượt trận mà anh em thấy là thua thua trước Man City ở lượt trận ngày 12 tháng 4 anh em có thể xem đây là Man City đưa ra mức chấp là một trái hòa nhưng mà đã thắng với tỷ số là 3-0 cùng với đó là thắng được kèo châu Á và trong trận đấu này Erling Haaland đã nâng tỷ số thành 3-0 ở phút thứ 76 và cùng với đó là hai bàn thắng do công của Bernardo Silva cùng với là Rodic ở phút thứ 27. Trong trận đấu này, Man City chỉ cầm bóng được 44% mà thôi, còn phần Bayern Munich cầm bóng lên tới 56% nhưng mà không ghi được một bàn thắng nào khi mà cũng sút được tới 12 lần. Cùng với đó, trong trận đấu này thì có tới 13 à, góc cùng với đó là 3 thẻ vàng một trận mưa góc với những anh em đầu tư. Còn về phần sân của Man City thì anh em khỏi phải bàn rồi. Trong 10 trận đấu gần đây thì bất bại. Còn về lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì ở trong à, khoảng 4 à, trận đấu gần đây nhất thì à, anh em có thể thấy với tỷ số lần lượt như là 1-0, 3-2, 1-0 và 3-0. Thì ở lượt trận 20 tháng 7 năm 2022 thì anh em cùng xem qua cái trận đấu ngày hôm đó. Trong trận đấu này ở sơ đồ tham gia của đội bóng thì anh cũng có thể thấy là tiền đạo đã cao nhất ở trong trận đấu này có gồm có là Erling Haaland, uh, Manet cùng với là Grealish. Trong khi trong trận đấu này anh em thấy là Man City chơi với uh, đội hình là 4-3-3 phòng ngự phản công cùng với là Bayern Munich chơi với đội hình là 4-2-3-1 là thiên về tấn công nhưng mà lại không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của uh, Man City vào cái lượt trận ngày hôm đó còn về một số trận đấu khác như là trận đấu à, Man City thắng 3-2 anh em có thể xem qua ở đây trong trận đấu này thì à, ba bàn thắng à, ở hiệp 2 của Man City khi mà trong đội bóng này à, kiểm soát bóng lên tới 54% khi mà đội chủ nhà chỉ cầm bóng được 46% mà thôi. Anh em cùng mình xem qua mà thành tích thi đấu trên sân nhà và sân khách của hai đội bóng này thì anh em có thể thấy phần sân của Man City thì không cần phải nói rồi. Thành tích của Man City ở trong khoảng 13 trận đấu gần đây nhất thì là bất bại trên mọi đấu trường. Còn về phần sân của đội bóng Bayern Munich thì à, đội bóng này có hai trận à, à xin lỗi anh em là một trận hòa và một trận thua. Trận thua 2-1 trước Freiburg ở lượt trận ngày mùng 5 tháng 4. Cùng với đó là có 4 trận thắng à, trong 6 lượt trận gần đây nhất khi mà thi đấu được trên sân nhà của mình thì liệu rằng ở trong cái trận đấu ngày hôm nay Bayern Munich có giành được chiến thắng hay không thì sau đây mình sẽ đưa ra nhận định cá nhân cho anh em có thể tham khảo. Thì ở trong trận đấu này, nhà cái đưa ra mức kèo hợp đồng thì mình sẽ hướng tới kèo Man City khi mà hiện tại Bayern Munich đang trải qua một cái giai đoạn khó khăn khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chỉ thắng được hai trận đấu, trong đó gồm có cả trận thua trước Man City ở lượt trận ngày 12 tháng 4 khi mà trong à, cái trận đấu này dự kiến là sẽ thiếu vắng cái thủ môn là Nunes cùng với là hậu vệ Lucas Hernandez và cái việc mà Chopo Moting cũng có khả năng là không thể ra sân được cũng là một cái thiếu vắng và mất mát khá là lớn so với cái đội uh, Bayern Munich trong cái trận đấu khi mà đối đầu với Man City Ngoài ra như những cái thông tin mà mình đã đưa cho anh em xem thì cái thành tích đối đầu gần đây của hai đội bóng thì uh, đang có thuận lợi cho phía Man City khá là nhiều khi mà trong cả ba lần mà chạm trán với uh, Bayern Munich thì Man City đều giành chiến thắng cả ba lần cho nên cái kèo mà Man City được uh, đá kèo đồng ở trong trận đấu này thì là một kèo sáng và một kèo đáng để anh em có thể tham gia vào đầu tư còn về kèo tài xỉu thì uh, khi mà được niêm yết ở mức bao hòa thì mình hướng cho em tới cái kèo tài khi mà cả hai đội đều có một hàng công khá là tốt cùng với đó bên phía Man City đang có một cầu thủ tỏa sáng như là Erling Haaland và và đi kèm với đó là Kevin De Bruyne cùng với là musiala khi mà trong cái trận đấu này thì Man City sẽ cố gắng giữ ờ, tăng tỷ số lên để uh, có thể giữ được cái vé tham dự uh, vòng sau còn về phía Bayern Munich thì sẽ phải bám đuổi với tỷ số 3-0 ở cái trận trước cho nên trong trận đấu này mình dự kiến là sẽ có nhiều hơn 3 bàn thắng được ghi cho nên cái kèo tài là một kèo sáng và một kèo đáng để em có thể tham khảo và đầu tư và đây cũng chỉ là video nhận định sớm của mình về trận đấu. Anh em có thể xem và tham khảo chứ mình không khuyến khích anh em đầu tư theo cái kèo mà mình đưa ra trên kênh YouTube. Anh em muốn tham gia vào đầu tư những cái kèo mà do mình đưa ra thì anh em có thể liên hệ cho mình qua Zalo hoặc là Telegram đang ở hiện ở trên màn hình. Bởi vì khi mà trận đấu sắp được diễn ra khoảng từ 10 đến 20 phút khi mà mình có được các thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là thông tin đội hình chính thức của hai đội bóng thì mình mới đưa ra những cái kèo chính xác và ngon ăn hơn còn cái kèo mà mình đưa ra trên youtube này chỉ là để có thể tham khảo chứ không khuyến khích anh em có thể đầu tư cùng với đó anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cỏ thì mình khuyên anh em là hãy chơi trên một trang chơi uy tín cùng để anh em có thể tham gia vào đầu tư bất cứ lúc nào anh em chơi qua trang thì anh em chơi bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu chứ không mất tiền tiền like tiền phí nào hết còn anh em chơi qua thầu qua cò thì anh em phải chờ thầu chờ cò chứ anh em không thể chủ động trong việc ra vào kèo được vậy nên anh em nào cần một uh, trang chơi uy tín cùng với những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn thì mình ưu tiên anh em hãy liên hệ cho mình qua số zalo cũng với là telegram đang để ở trên màn hình a cộng dũng xoay kèo và đây là video nhận định sớm của mình về trận đấu giữa Man City đối đầu với uh, Bayern Munich ở trận lượt về tứ kết cúp C1 để anh em có thể tham khảo chứ mình không khuyến khích em đầu tư Chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo ở kênh à, Dũng Xoài Kèo. Xin chào và tạm biệt.